thiết kế website thứ ba đẹp tuyệt vời từ bộ sụp bên thứ ba là bộ sụp bên thứ ba là nó không có nằm sẵn ở trong cái giao diện của WordPress anh chị nó không nằm sẵn trong cái giao diện WordPress mình thêm mới không phải là mình chọn từ đây chị không phải là mình chọn từ cái cái cái cái thư viện của WordPress khoảng 10.000 cái, cái website của WordPress chỗ này mà giả sử anh chị vẫn không thích thú hoặc là anh chị đi mua một cái một cái một cái chỗ nào đó trên mạng bên thứ ba giả sử như bây giờ mình mình không thích những cái giao diện này ờ, không muốn lấy những cái bộ sụt của giao diện này về thì chị có thể là đi lang thang ở trên mạng chị search ha thì có một trang là mình hay dùng mình cũng hay dùng đó là đó là cái trang The Lucy The Lucy Tomlet nên chị cái trang này đó thì trong này nó nó cung cấp uh, hai cái nền tảng thiết kế web cái giao diện của hai nền tảng thiết kế web đó là Blogger uh, cũng rất mạnh của Google và cái nền tảng thứ hai là WordPress à, thì trong đây nó có uh, rất là nhiều mẫu ha cho cho mình lựa chọn nghĩa là cái đây là một tổ chức khác họ viết những cái bộ sụt theo tiêu chuẩn của WordPress hoặc là tiêu chuẩn của locker cho nên mình mang cái bộ sụt này bỏ vô trong cái WordPress trong cái cái, cái WordPress của mình nó tương thích anh chị thì anh chị sợ là real style muốn cái giao diện ừ, thứ ba này là giao diện chuyên về bán ờ, bán bất động sản đi thì mình chọn cái ờ, cái keyword là real estate để mình xem coi thử nó có những cái cái giao diện gì ok nhìn sơ qua ha nó sau khi search thì nó ra nó cho mình kết quả này nó trên mỗi cái cái giao diện thì nó có cái chữ WordPress hoặc blogger hiện tại mình đang làm WordPress ha thì anh chị lưu ý đừng có đau cái cái thằng của blogger rồi ha giả sử mình chọn cái giao diện này mình chọn cái giao diện này À, mình xem demo trước mình coi thử à, nó phù hợp với à, cái quá trình kinh doanh của mình hay không ok mình thấy cái giao diện này nó cũng tương đối đẹp cái giao diện này thì ở trên là nó có cái nhất là uh, slide uh, slide này đó slide rồi uh, phía dưới thì nó có nó có ba tới ba ba cột đúng không cột trên giữa thì là content này anh chị thì thấy không uh, nó có hai cột thôi điều nó Ừ, nó, nó, nó, nó dàn trang ra thôi ừ. và cái cột bên phải thì nó ừ, đây nó cũng có những cái à, giống như vậy nhưng mà phía trên này nó được có slide nghĩa là cái cái cái giao diện chuyển, chuyển đổi cái banner mà nó, nó, nó, nó, nó di chuyển thì nhìn nó nó đẹp hơn ha anh chị và bài viết thì nó nó chế độ dạng vàng đầu tiên là anh chị download cái bộ sụp này về và bộ sụp này về thì download nó có hai mục một là mục mua trả tiền và mục free thì nó khác nhau chỗ nào thì nó có ghi chú ở chỗ này thì nếu mình dùng những cái, cái phiên bản miễn phí ấy, thì nó không cho mình ờ, remove cái cái link bên dưới cái phần footer đi nó có đỡ cái link tác giả ở phía dưới bằng tiếng Anh uh, hoặc là nó không có hỗ trợ cho mình giả sử như mình cần nó hỗ trợ giả sử nó nó nó, nó, vào để nó nó stream view nó sửa chữa cho mình à, hoặc là theo một số yêu cầu nào của mình đó thì nó không hỗ trợ còn cái mục trả phí thì nó sẽ hỗ trợ đầy đủ hết đúng không thì không sao hết à, anh chị chỉ cần cái bản free là là xài đủ rồi tại vì cái dòng tiếng anh ở dưới thì nó cũng rất là đẹp cho nên mình không cần phải phải chỉnh gì thêm anh chị rồi anh chị chọn free và anh chị download nó về download này ta download này rồi và là xong chúng ta download về ha chúng ta download về rồi ờ, chúng ta thay đổi ha thay vì chúng ta chọn trong cái thư viện WordPress này thì chúng ta đã có một cái cái bộ sụp từ bên ngoài giống như là ờ, bạn bè cho mình hoặc là mình đi đâu mình đau mình thấy đẹp mình đau về hoặc là mình mua mình mua một số trang ờ, phổ biến giống như là Team Forest hoặc là trên cái trang này chẳng hạn trang này thì bán rẻ hơn rồi ok mình chọn chức năng là tải giao diện lên là mình tải từ cái tập tin bên ngoài anh chị anh chị chọn tên này rồi mình trỏ tới cái file mình vừa download về mình download mình bỏ đâu đó thì anh chị bỏ tới file này nữa đẩy lên ha lên chị real hashtag word đây anh chị này. rồi ok ông Bình rồi uhm, chọn rồi cài đặt ngay bây giờ là xong để chờ ha đó sau khi nó cài xong nghĩa là nó thay thế cái bộ sụp cũ anh chị nó, nó lấy những cái nội dung trên cái, cái website cũ sang cái, cái giao diện mới anh chị nhấn chữ kích hoạt ha thì phải nhấn chữ kết hoạt thì nó mới thay thế nhấn vào chữ kết hoạt rồi sau khi nhấn kích hoạt thì anh chị có thể là qua bên đây anh chị nhấn F5 để anh xem anh chị xem lại coi thử cái giao diện mình nó đã thay đổi chưa chị thấy không nó đã thay đổi rồi nhưng mà về cơ bản thì những bài viết nó vẫn giữ lại vẫn giữ lại như nhau thì bây giờ nhiệm vụ của mình là mình vào mình tinh chỉnh thôi mình tinh chỉnh lại chút xíu cho nó nó, đẹp thôi tại vì khi mình chuyển từ giao diện này qua giao diện kia thì cái cái format của nó không đồng đều à, không đồng đều cho nên nó có cái sự chênh nhau chút xíu về giao diện mình chỉ cần tinh chỉnh lại chút xíu là nó ok rồi anh chị thì đầu tiên à, mình tinh chỉnh cái gì đầu tiên thì mình tinh chỉnh cái gì giả sử như chỗ này nó có uh, những cái phần gì ừ, ví dụ như là banner rồi vân vân đúng không thì anh chị cứ trở lại cái giao diện design sau khi mình mình in thôn cái giao diện này vào từ bên thứ ba này anh chị lưu ý nha nó khác với những cái giao diện mà có sẵn trong WordPress thì mỗi cái thằng uh, giao diện nó thường thường nó sẽ cung cấp mình thêm cho mình một cái option nghĩa là những cái tùy chỉnh riêng cho cái giao diện này đó nghĩa là nó biết thêm ngồi những cái tùy, tùy chỉnh tùy chỉnh mặc định của WordPress thì nó nó nó nó cung cấp cho mình giống như uh, một cái tùy chỉnh để mà tùy chỉnh trên cái giao diện của cái bộ sụp của nó cái này thì mỗi cái bộ sụt ờ, mỗi thằng lập trình viên thì nó viết riêng ra à, nó nó viết riêng chứ không ờ, không thằng nào giống thằng nào hết có bộ sụt thì nó, nó không không được cái này nhưng mà được cái khác còn có với cái thằng này thì nó có cái real estate work theme option này à, nó design cho mình luôn để mình tinh chỉnh ví dụ như cái phần thêm gai là nó hướng dẫn cho mình cách thì chỉnh anh chị biết đọc tiếng Anh chút xíu ha rồi cái phần general setting anh chị cứ đi qua ha thì general setting thì anh chị thấy được cái gì à chỗ đây cái cái logo của nó đúng không cái logo của nó này đó cái logo này đổi cái logo này mình muốn đổi cái mình upload thì mình anh chị remove nó rồi anh chị upload cái một cái logo khác lên đó anh chị up một cái logo khác lên là là xong thôi chứ có gì đâu đúng không giả sử như mình có cái một cái logo logo này ha chị rồi chị tải lên rồi chọn là xong mình thay đổi logo logo là xong rồi chỗ background chỗ background nếu mà anh chị chọn một cái background khác đẹp hơn thì anh chị cứ chọn đó nó cho phép mình chọn cái background là cái này là anh chị là cái cái hình background bên ngoài này đó nghĩa là mình có những cái option mình chọn ha rồi tiếp tục mình có ví dụ body font và link color rồi mình chọn màu màu chữ hoặc là màu sắc của cái đường link vân vân à, sau đó thì mình mình sell sell on chain rồi chị qua cái mục layout nghĩa là mình, mình coi thử những cái tiện ích mà nó bổ sung nó, nó cung cấp cho riêng cho giao diện này thì nó có những cái phần gì mình chỉ cứ thêm thôi ví dụ layout thì là feature image thường cái vị cái đây là cái kích thước của cái, cái ảnh đại diện ha ví dụ mình cứ đỡ mặc định ha cái này chị cứ đỡ mặc định và tùy chọn đó là bên trái rồi ritmo à chỗ đây cái phần mà xem tiếp ấy, xem tiếp ở trên giống như là đây nè anh chị tháo nó có chữ ritmo thì thay vì mình chỉnh sửa trong code như giống như cái, cái giao diện cái giao diện thứ hai thì mình có thể chỉnh sửa chỗ đây luôn đó cái đây là do cái tiện ích của thằng viết code cái cái đội lập trình của cái, cái giao diện này thì mình có thể là mình chỉnh lại thành xem tiếp ha còn không nếu mà nó không có chỗ đây mình muốn thì chỉnh sửa chỗ đó thì mình phải vào cái mục chỉnh sửa chỗ đây nè anh chị à, sửa dòng code à, đối với những cái à, cái cái bộ suột mà nó bán thường thường nó sẽ cung cấp cho mình những cái tiện ích mà giúp cho mình tinh chỉnh một cách rất là mâu ha thay vì mình học theo cái chuẩn cơ bản của WordPress rồi muốn sâu menu ví dụ mình muốn có cái menu ở trên website thì mình sâu rồi tích hợp CSS này anh chị CSS ví dụ mình có cái CSS giống như lúc nãy cái đoạn code của CSS thì mình dán vào đây mr code uh, social icon à, tương tự này Facebook này anh chị Facebook này Facebook thì là mình cứ đánh vào mình đánh vào ha nó giống như bên kia nhưng mà bên giao diện kia thì nó khác chút xíu cho nên nó nó không có chèn vô bên này thì nhiệm vụ của mình là anh chị cứ mở Facebook lên số Facebook lên anh chị à, dán vào tương tự Twitter thì anh chị à, có những cái bộ file nào anh chị cứ dán vào dụ Google cộng rồi uh, LinkedIn hoặc là YouTube nhà sử YouTube đúng vậy thì mình có cái nào thì anh chị cứ gán vào đưa vào thôi thì trên giao diện của nó sẽ xuất hiện rồi tất cả còn lại là sale chain thôi rồi mình sale chain lại tất cả rồi anh chị qua bên đây F5 anh chị thấy chưa đó mình có ờ, Facebook này mình có uh, ờ, Twitter mình có Gcom ờ, còn uh, Sailor sao chưa thấy ví dụ à, nó nằm ở trong chỗ anh chị vào đây đó wow. đẹp rồi chưa đó. Ừ. rồi bây giờ mình đã tinh chỉnh được cái phần thứ nhất là phần uh, logo phần logo rồi menu vân vân uh, có biểu tượng mạng xã hội rồi Ờ, slider slider là cái mà nó bay dèo dèo mà hiện tại thì mình chưa set cho nên nó chưa có cái hình này đó slider thì mình check nó nói là mình check vào thì muốn nó hiện là slider lên à, mình check thì slider 1 thì cái tiêu đề là gì à, hình ảnh cái URL của hình ảnh à, rồi không có thì mình up lên upload lên ví dụ như slider slider 1 là cái này đi ha rồi chọn rồi cái slider 2 cái link khi mà người ta click vô cái hình này thì nó mở ra một cái link gì giả sử như khi click vào này thì nó mở ra ví dụ như trang uh, trang này đi ha uh, trang này thì mình chỉ copy cái đường link của trang đích uh, dán vào rồi tương tự thì mình thêm một số cái S New Slide mình thêm một cái trang slide 2 S New Slide 2 này đây thì chị cũng làm tương tự tương tự mình chọn slide 2 mình chọn rồi URL giả sử như tích vào đây thì mở ra cái trang ví dụ như uh, ờ, VMpress gì đó cũng được hoặc là nó liên kết vô một cái bài viết nào của mình trên cái trang của mình đúng không ví dụ slide thì liên kết vô một cái bài viết ví dụ như cái này thì list vào cái bài viết là mỹ phẩm Hàn Quốc đi đó thì anh chị dán vào chỗ này chứ không phải nhất thiết là phải link ra bên ngoài đâu anh chị nghĩa là những slider thì thường thường nó sẽ link vào những cái cái bài trong cái ờ, cái website của mình đó website của mình thì mình sửa lại chỗ đây chút xíu giả sử như cái bài cái bài kia thì có thể là link lên